Rồi Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi à, Ở lần này thì Khải sẽ soi đồ top 1 à, tống kim ngày hôm nay Đó là các cùm cùm A-12 Hôm nay có cho mình 107k điểm và 30, 37 người 156 nửa sơ Tử vong 20 và liên chạm 48 lần Và Khải hôm nay được top 2 nha anh em Đó lần đầu tiên chỉ nhìn con lôn đánh khá ok anh em cùng xem xét đồ cái cùm cùm nha cái cùm cùm này là ban chủ bên bàn bác nha mọi người ban chủ ban bác nha anh em hiện tại đang top 11 server Top 11 server Như Khải biết thì anh này đang là cái băng rồng nè mà Trời ơi mà cái băng rồng đánh top 1 tổng kiềm quá khác quá dữ luôn nè Quá đỉnh cấp Anh em xem xét đồ này Quá đỉnh cấp luôn nè Hiện tại đang có cho mình uh, một cái áo đình quốc phục hồi 50 điểm Trời ơi cái áo này vô cái băng nữa Quá chất luôn nè Châu gì ai chịu nói Thứ gì chịu nói đây Một áo đình quốc cực phẩm 50 Bao tay phòng thủ 25 540 Ngọc bòi 540 sinh lượng lực Đai lưng kháng banh Chống độc và sinh lượng lực Nhẫn uh, nhẫn kim Nhẫn kim Ô nhẫn kim là lá gì kích gì vậy ta à, Nhẫn dưới mọc Kích bao tay Và dây mọc Nón uh, 40 19 40 19 Kháng họ 19 và 40, 40 chón sinh lực Cây vũ khí uh, nô 1 một cây kiếm 2540 cực kỳ đẹp dành cho anh cái bang này hoặc là Gió đang thiên nhẫn đều chơi được anh em Theo đi hướng này thì đang đi gia truyền uh... Ôi à gia truyền này thì đỡ kích cái, cái nhẫn lúc nãy thì đỡ kích gia truyền kháng hỏa này anh em thì Tính ra thì Món đồ này thì không kích được dòng kháng hỏa anh em à Set này là không kích được dòng kháng hỏa khá đáng tiếc Chỉ kích được dòng chón dòng 1 thôi nè Chỉ kích được dòng chón dòng 1 thôi Chón 40 từ vũ khí này lại nón 40 từ cái, cái, cái nón này là hết rồi nè Tại vì có một cái, cái áo hợp kim thôi Cái này mà gia truyền hợp kim nữa thì có thể kích được ờ, hai món họ hai món kháng hỏa bên dưới vậy nè này gia truyền thủy rồi truyền thủy này thì kích được một dòng đó là từ nhận kim thì tính sơ qua cái băng rồng này thì khá là khỏe nè với liều hiệu ứng phòng thủ 25 từ bộ tay 4540 và ngập bòi nữa thì được 80 năm chậm được một món một món thủ này với lại à, gia truyền nữa thì búp lên này. À, anh cái băng này khá là trâu kháng này nọ chắc hơn 6 ít 7 thôi rồi kháng lôi hai món là giày với lại nhẫn mà thôi chung giày thì mới hai dòng thôi chưa được full lắm chung set đồ này thì khải cho anh em xem thì set đồ này thì nếu mà khải dự đo dự tính thì cây kiếm này khoảng tầm khoảng hai triệu rưỡi quay đâu hai triệu rưỡi đến 3 triệu quay đâu cây kiếm này cái áo cực phẩm này đắt giá này nè áo cực phẩm này uh, nếu mà nhớ không lầm là vừa rồi ban này top 1 và đã lấy cái áo định quốc thì phải nè áo với ờ, áo định quốc không lấy nón anh ta lấy áo anh ta lấy áo không lấy nón thì cái áo này chắc cũng phải tầm từ 3 đến 4 triệu nè ở server này hiện tại áo này đang đô một nè một áo duy nhất độc quyền cho đến bây giờ nè vừa rồi top ban hồi vừa rồi và cho chuyện 16 này cho chuyện 16 hồi thủy này thì khải nghĩ thấy hồi thủy nó khá là rẻ thôi Thời thủy thì nó rẻ hơn mấy hồi kia Giá tiền để trong tầm ờ, hơn triệu một chút nè Hơn một triệu một chút Áo này thì Khải nghĩ nếu mà chắc giá thì khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu hai rưỡi ba triệu Cái vũ khí này cũng, cũng tầm 3 triệu đi Thì uh, mới áo, vũ khí, gia chiên Thì nó khoảng tầm gần 7 triệu rồi dao động gần mới ba món là gần 7 triệu rồi nè ba món gần 7 triệu rồi Bao tay này, bao tay tiếp tục là món đẹp tiếp theo 25, 40 Bao tay này thì uh, một trong những cái món đồ tím rất cực kỳ khó ép nè Bao tay đây lần khó ép nhất Anh em nào thái ép rồi anh em cũng biết và tay này chắc cũng nằm dòng hơn 2 triệu Nói chung thì tổng sơ qua sẽ đồ này thì trên dưới thì Khải thấy à, Tất cả sẽ đồ này hơn 10 triệu một chút nè Hơn 10 triệu một chút Và anh này đang có cho mình thêm một kỹ năng từ phi phong Và dòng băng hội thì ạc này đang có hai kỹ năng cũng có nè Cái băng này hai kỹ năng cũng có nha mọi người Ông à, ba chứ Một nhất kỹ một nhất kỹ từ à, cái nhất kỹ cần công phu một và cái phi phong này là hai và dòng băng trụ nữa là ba ba cấp anh em à ba cấp kỹ năng dành cho cái băng này chung là với hiệu ứng 80 chậm và 80 chón full kháng nè đó là cái bang này thì full kháng rồi 80 chậm 80 chón full kháng quá chất ba kỹ năng hôm nay đánh top 1 quá khác nè quá dữ luôn và thêm cái, cái trang xuất kháng cảnh năm nữa chứ vãi rồi rồi anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho cái cùng cung ban chủ bác cũng như là video của Duy Khải mình một like chia sẻ ủng hộ chơi em mày Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video mỗi ngày một cao thủ trên kênh của Khải lúc 11 giờ 15 giờ 11 giờ 15 phút nha Nam. Và chúc anh em à, xem live vui vẻ nha. Khải thì hay live tối 7 giờ 15 7 giờ 30 trở đi là Khải bắt đầu live nha Nam. Đây ok. Đi à, đánh boss em ơi.